Xin chào các bạn đã quay trở lại với Avian Food TV thì ngày hôm nay mình đang ở ờ, Trương Mỹ và chuẩn bị đi núi Trầm thì uh, hôm nay thì mình uh, mua một cái mua nguyên liệu để làm một món ăn đó là thịt bò nướng đá mà hôm nay sẽ nướng theo kiểu khác mà hôm nay là là bò bò Việt chứ không phải là bò Úc nữa nha thì có các cháu nó nó dày bằng cái này con này mỗi miếng nó dày gần này mỗi miếng nó dày gần này chứ nhưng mà nó to bằng bàn tay bàn to gì thế thì à. mấy bà cô thì cô cắt mỏng bàn thế này nhá nó to to dày một chút nó dày Dây nó bằng... Uh... Cái này gì? Đồng này Đây cô đặt như thế này nhá, được chưa? Đây to thêm một chút ạ Rồi ạ Rồi ạ Đó. thẳng thế này là một bà to nhá Vâng Được chưa? Đấy, một miếng nữa như thế đó ừ. Sự nó ấy quá Rồi Chắc cần được bao nhiêu rồi ạ? Ừ Cháu dài cô con Đà Lạt 80 nghìn cháu ơi Vâng cho cháu tới đi Cô bán cả rau đây luôn à? Ừ Vâng Cho cháu ờ, tỏi à? Tỏi với cả giỏi nhá, cô cho con cái này. Không không, cần tây không cần Chỉ tỏi, tỏi thôi Tỏi cháu uh, hai củ Hai củ, cái gì? ba củ đi ạ Lấy túi cho anh con ơi à, Cháu có ớt nữa cho cháu hai quả chanh sang kia lấy bảo vào cho lương đưa cho cô chú hai cho quả chanh tươi chả hai quả chanh là ngon lắm thôi ừ. sang lấy hai quả chanh tươi lên đây con cảm ơn châu cho hai quả chanh tươi và tiếp theo mình sẽ làm thêm một món nữa trong ngày hôm nay mình sẽ đi mình đi núi trầm thì mình sẽ làm một món thịt ba chỉ nướng xả xả ớt đó và một cái món nữa là thịt xúc xích lục bia đấy ở nhà bây giờ chúng ta sẽ ờ, đi mua thịt ba chỉ Có thịt ba chỉ không cô ơi ba chỉ à không có thịt ba chỉ à? đây à không được luộc em làm gì không cháu nướng ạ à nướng thêm mấy đọc đọc vai này có phải bạn em không à vâng cho cháu đọc vai đi nhưng mà rồi không ra thế thôi thì mình sẽ làm là uh, nạc vai uh, nướng xả ớt cho cháu uh, ờ, 30 nghìn đây đây cái thanh vai này thật ngon nạc vai đi ạ à? nó không lấy thanh vai đâu thanh vai ấy là nạc quá nạc vai trong có mỡ nướng nó nó thế em lấy cái này nhé vâng chỗ đây đi ạ à. thái cho cháu luôn nhé này có đi gì không đã từ từ ạ tiền mới lại Bỏ bì cho cháu luôn cô ạ ba sáu thì Thôi, không lấy ba sáu cho cháu nó nửa ờ, ba mươi thôi Chỗ nhiều quá, không ăn hết đâu Đấy, không ăn hết ba mươi nghìn là nhiều lắm rồi Em thái nướng ờ, bằng ờ, ừ, hơi nướng bằng kia gì? Nướng phên ạ. À cô ơi cho cháu củ tỏi cô ơi à, hai nhánh sải nhá ớt không cần đâu ạ hành khô Đấy, đây uh, cho cháu ít gừng nữa này cho bà thấy ba mươi nghìn ăn lại chúng nó quay trực tiếp này hả dạ không ạ nướng chả à, nướng chải ờ giờ là đây xả gừng thêm củ xả đấy chị thêm củ đi cho nó chỉ còn nước hàng không Tôi đem tua một cái chai nước hàng đấy, Nước hàng nhỏ ấy nhá Chai bé ấy Đây là ở chợ của ở Trương Mỹ ấy. Không, Dạ vâng cho em vào đây có bị ớt không ớt ớt được không không đủ có rồi ạ à. bao tiền em gửi chị nhỉ 30 nghìn bao nhiêu bao nhiêu Chào anh à. Người, người. Dạ ơi. đây là chợ quê đó có mưa thôi xong rồi mưa rồi các bạn ơi mưa rồi thật là buồn cái máy của chú nết nhỉ <laughs> ờ, ok giờ ra đi nha quay luôn cái bà đến tiền để cho bà đang cười nữa quay bà nhiều tiền nhanh lên cô cười dạ, đây lại đấy quay luôn hai bà cho lên facebook tất cả cộng đồng mạng đều biết là đang chia tiền <laughs> là các cô rất là vô tình <laughs> Ừ. bây giờ thì mình sẽ đi mua thêm cái xúc xích uh, ở đức việt để tí nữa mình sẽ làm cái món uh, xúc xích uh, ờ, nấu với bia ấy luộc bia ấy. đâu rồi bò tam hóa rồi bò tam đóng cửa mất rồi ở à đây đây này đây rồi bán túi xúc xích ạ dạ vâng này bao nhiêu ạ? À? 50 ạ? À? Ờ. Quái nào bé hơn không ạ? À? Không hết. Này cũng không ấy nhỉ. Đó gói đây là gói rau củ. À. Thôi lấy cái này đi. 50. Đấy. Ôi túi đi ạ. À. ok bây giờ đi nha đầy đủ nguyên liệu đây là hôm nay hai xe đồng hành đó một thằng tên thái một thằng thì tên là cò đấy được rồi anh để đây rồi giờ ta sẽ đi thôi nha Vâng, đây thì bây giờ mình đang ờ, leo lên trên ờ, núi để ờ, làm các món ăn ngày hôm nay đây cuối tuần thì rất nhiều người lên trên núi núi trầm cắm trại picnic các kiểu có những cái bé rất là khỏe mà đi giày cao gót đây là còn chân luôn một, hiểu không đi dao chân rồi còn đi giày ừ. váy là đi cái cỏ cái chắn này Thật sự là đẹp quá các bạn Leo có tí thôi Thở hốc thở hết rồi Nhiều người còn tăng người ta Còn leo đỉnh cơ Nhưng mà mình chịu mình sang đây được đâu đường cao quá ok thì bọn mình sẽ làm tất cả mọi thứ đồ ở đây Rồi bây giờ xuống uh, lấy củi nhá Rồi để đồ đây nha à, Chào các bạn Thì uh, bây giờ thì uh, và mình sẽ nhâm củi nhá xong rồi uh, sẽ làm món uh, gì trước ta bò nướng trước bò nướng đá nhưng mà là bò bò ta không phải bò ốp nữa à, bây giờ sẽ làm nướng này bò chăm chỉ nhắm lửa đi em <laughs> giờ cho nó củi cháy ra trong ba lồng gì ấy xong đặt đặt bên đá lên được ừ. Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm cái bò nướng đá Đấy, thì bò nướng đá Nhưng mà hôm nay mình sẽ dùng bò ta Hôm nay ra cho chợ thì mình ra chợ mình mua được hai miếng Thì bò rất là ngon Hôm đó thì mình đã làm bò úc rồi Thì hôm nay thì bò ta mình sẽ vẫn nướng như lần trước Là mình sẽ có tiêu này Tiêu mình mua hạt to mình sang đi rồi Mình sẽ giã ra này Để làm sao để khi mà ăn vào ấy Cắn là miếng miếng miếng miếng, miếng um, tiêu ấy Thì nó sẽ tê tê Ở đầu lưỡi Rồi một chút muối này Một chút ớt bột này đấy ớt bột đó rồi tiếp theo là ăn kèm ấy thì như, vẫn như lần trước lần trước thì mình sẽ đây là tỏi mình sẽ cắt nửa ra và mình nướng lên mà mình sẽ ăn kèm với tỏi tỏi nướng và nước chanh đấy, mình vắt nước chanh lên miếng miếng thịt bò rồi mình ăn cùng đấy hoặc là uh, mình cắt một lát chanh mỏng mình cho vào ăn kèm cùng hai cái này luôn đó thì bây giờ thì thằng em mình nó đang nướng không nó đang dọn bếp nó bếp xong rồi thì kia là hai bên đá mình đã tìm được và mình đã đang cho nó hơi nóng lên tiếp theo thì hôm nay thì buồn cái là mình không không không quên không mang dầu ăn lên để tẩm ờ, ướp với lại này thế là mình đã dùng cái mỡ lợn mỡ lợn mình cho lên trên để làm sao để cho nó không bị khô ấy cho nó sẽ chín ờ, mềm và nó sẽ không bị khô miếng thịt thịt bò đấy thì bây giờ mình đang cho cái miếng thịt cho cái mỡ nó chảy ra rồi và bây giờ mình sẽ tẩm ướp nguyên liệu và mình sẽ cho lên nướng đúng không ạ thì các bạn sẽ à, nhìn mình làm nha ok rồi thì uh, bây giờ mình sẽ tẩm ướp uh, nguyên liệu nhá bây giờ cái cái này mình sẽ giã ra rồi thì đầu tiên thì uh, đầu các bạn thì đầu tiên thì mình sẽ cho cái uh, tiêu mà mình đã vừa giã xong đây đó ở đây nha dạ. tiếp theo thì mình sẽ cho một chút muối tiếp theo thì uh, chắc chắn rồi này bột rất là bột nhé bột đấy thì hôm nay các bạn nếu, nếu mà có dầu ăn ấy hoặc là gì các bạn mang đi ấy các bạn ướp vào ấy cũng được thì để cho cái miếng thịt nó mềm mà nó thứ là khi mà nướng nó mềm nó không bị, nó không bị khô tại vì mình không biết may có mang dầu ăn đi thì cho vào đây Đấy, nhưng mà và các bạn nhớ một điều rằng là cái ờ, cái mỡ thì rất là hay nhá các bạn cái mỡ lợn kìa rất là hay nếu các bạn cho mỡ dầu ăn bình thường khi lên ấy các bạn đổ vào ấy thì nó sẽ bị chảy hết đi còn nếu khi các bạn cho cái mỡ lợn này vào này thì cái mỡ nó sẽ nó sẽ tiết ra từ từ và lúc nào cái miếng thịt bò của bạn cũng được có dầu ăn để làm gì để cái miếng thịt bạn không bị khô và nó không bị cháy đúng không ạ thì ta sẽ để đây nha rất xong rồi để uh, sẽ để ra chỗ này tiếp theo nữa thì đây chúng ta sẽ lấy cái đây là tỏi nhá thì các bạn để ăn kèm thì ta sẽ làm để ăn kèm các bạn cắt nửa ra để làm tỏi nướng đó trong thời gian nướng bò ấy các bạn để cạnh cũng được đây tỏi nhá còn úp xuống miếng đá Đấy, như bên này đang bị rơi này úp cẩn thận nhé đó, xong mình sẽ có đồ ăn kèm và ăn nó chanh là xong ok và bây giờ thì đợi cái ờ, thịt bò ướp xong là mình nướng thôi ok thì thời gian mình đã ướp xong thì sẽ đặt vào đây nha đặt đây nóng quá uh. mình nay đã mua hai mà thơm quá ui thơm quá ờ. Đó. rồi bây giờ cho miếng này cho cái này vào đi lấy cái uh, cái chỉ đấy cho này bắt đây em giao được không nhau giờ đây con dao này bám vào đây không để đây để cho cái mỡ nó ra ấy wow. mất mình mất miếng rồi ôi ừ. nhanh <laughs> rồi ok bây giờ nhá bạn nhìn đó còn chưa wow. các bạn nghe thấy tiếng gì không xèo xèo nhào xèo đấy đây cái tiêu này cái tiêu ra thơm nhá cái tiêu đấy ra thơm cho ăn đây để đi nữa ăn và nó thơm rồi bây giờ ta sẽ đợi nha ok thì bây giờ chúng ta sẽ lật nhá nóng quá thôi bỏ cuối ra các bạn nhớ là là để chỉ để hơi nóng nó mới chín được nếu mà cho đà, lửa to quá ấy, thì nó sẽ bị cháy ấy thấy chưa nó khô quá rồi đây phải ở bên bưởi mà nó chảy ra ra đi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 đó thì bây giờ mình sẽ đợi cho nó nướng thơm nữa là mình sẽ ăn kèm cùng ok ok thì các bạn ạ thì sau một thời gian mình nướng thịt bò rồi là nướng tỏi đã xong thì tỏi thành phần thành phẩm nó như thế nha nó sẽ thơm nó sẽ vàng như này này đó thì bây giờ mình đây là miếng bò nhá giờ mình sẽ cắt ra nhá cái miếng bò hôm nay mình mua miếng bò hơi bé nên là chín rất là nhanh chưa đợi đầy 5 phút thôi đã chín rồi đó rất là đều cắt to ra chấm nó sướng và gia vị của mình đã tầm gấp đầy đủ rồi không hề để thêm chấm cái gì cả nên mình chỉ cắt ra thôi xong tí nữa đây con đỏ này mềm mềm lắm sau đó thì nữa thì ăn đấy thì sẽ tách cái này ra tách tỏi ra đó tỏi đã chóc ra luôn mà đâu nhỉ cái miếng này nó nó à. nó này à. Đó, miếng tỏi nha miếng tỏi nướng nha kèm theo một cái miếng này nữa miếng bò này nữa chọt lên đây bát chanh lá chanh này ui rồi rồi rót rót rót rót rót rót rót đó quấn nó lại đó ừ thể ngon thật luôn đấy Đấy rồi ngon ngon To không ai đủ không? Không ra như nào không? Ừ. Cơm nữa đi đi đi đây thịt rồi đó rồi như bạn nhìn này bói hạt rồi đã cho nên thử nha ừ ngon đấy à. ăn nó không bị hắc ừ. ăn cái tỏi mới hay mình tự gọi em là hơi chua chua không tại vì cái gia vị của em đã đã, đã vừa ớt rồi đúng không ăn tỏi rất là thơm để anh nướng khô à ăn tỏi này là không bị hắc đây là thằng em hãy ăn ăn tiếp đi thề luôn đấy anh, anh xin mình nữa đi em ừ. rồi chua chua thề luôn anh thích cái vị vãi ừ ăn tỏi chỗ này ngon thật đấy em không nghĩ ăn tỏi ngon như thế các bạn nên thử nhá tôi thề luôn các bạn nên thử cái món này và ăn kèm với tỏi thật sự các bạn là nó khác những cái những những những, những, những nó ra một cái vị rất là đặc biệt mình không thể diễn tả được đây miếng miếng thịt bò nó thái rất là mềm này thái rất nhẹ nhàng ra này các bạn nhá ăn em ăn đi thái không đợi không ăn không thì Bây giờ thằng Thái nó sẽ ăn các bạn nhá Bây giờ đây là mình tỏi Tỏi mình nướng này Khi bạn mình hiểu là khi mà nướng mà Đạt độ, độ, độ, độ được ấy Thì nó sẽ tự chóc cái, cái vỏ ngoài ra Đó thì bây giờ mình sẽ cho lên này, này Ăn miếng bé thôi Nó nó nó, nó không nhanh nhanh hết được đâu Ăn miếng vừa vừa này Nó nhanh cho vừa này Tham lam Đó Đấy, miếng thôi Có đã chanh nào Ăn thử đi Đúng cảm giác ngày xưa không? Ôi. Tiếp tục ra Tiếp tục Mình nghiện món này rồi Thề luôn Cần ướp muối với lại cái um, ớt bột với tiêu đã, đã, đã, đã thơm lắm rồi Hoặc tỏi nữa thì tuyệt vời đâu Tỏi nó không bị hắc đúng không? Đúng không? Tỏi nó không bị hắc ok thì um, mình vừa đã thưởng thức xong cái món bò rồi bò thì đã hết rồi nhưng mà vẫn thèm lắm đó thì hôm nay thì mình đã giới thiệu các bạn một món bò mới món ăn mới để các bạn kiểu ăn mới khi các bạn đi picnic hoặc đi du lịch hay đi đến đâu đấy các bạn có thể mang đi các bạn có thể làm được đúng không nào và tạm biệt và hẹn gặp lại trong số tiếp theo thì bây giờ mình sẽ làm một món ăn nữa đó là cũng mong muốn nướng trên đá nhưng mà món này lạ hơn một chút thì uh, các bạn sẽ đón tập tiếp theo nha ok uh, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn à quên đừng nhớ là đừng nhớ quên like nhá và subscribe nhá ok bye bye